thì hôm trước thì mình có lên chia sẻ cho em về một cái đường cầu đề lui tuần và lô khung 3 ngày thì uh, ngày hôm qua của chúng ta thì đề về 19 thì chúng ta đã ăn được cái chạm một này anh em nhé thì chúng ta ăn được cái chạm một này ngày thứ ba phải không ạ cái đường cầu này mình chia sẻ cho em lui từ ngày mùng 9 thì ngày hôm qua thì là ngày mùng 10 thì chúng ta đã ăn được cái chạm một này cái dàn 8 số này của chúng ta thì không có con 19 nhưng mà mình vẫn khuyên anh em đánh đủ là 19 số anh em nhé về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì 5445 thì ngày hôm nay là ngày thứ ba rồi cũng là ngày cuối thì anh em nào mà đang nuôi cái cặp lô khung này thì anh em tiếp tục vào ngày cuối ngày hôm nay cho mình em nhé thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu đề của chúng ta chỉ có bốn số của ngày thứ tư để tiếp tục chúng ta nuôi tuần anh em nào mà ăn được cái ờ, chạm một này rồi thì chúng ta có thể là tiếp tục nuôi tám cái số này thôi nuôi tám cái số này cho mình em nhé không thì chúng ta bỏ đi ngày hôm nay thì mình sẽ bắt cho anh em một cái chạm khác để chúng ta nuôi tuần anh em nào mà thấy trùng cầu kết cầu thì chúng ta tiếp tục chúng ta nuôi không thì chúng ta bỏ để nuôi một cái chạm mới anh em nhé bởi vì là cái đường cầu đè chạm này của chúng ta tỷ lệ ăn một tuần nó ít nhất là phải hai lần nên là anh em cân đối vào tiền hợp lý cho đỡ mất nhiều tiền anh em nhé thì ngày hôm trước mình chia sẻ thì mình cũng cảm ơn 256 người đã like video cho mình và 2.800 người đã xem thì mình cũng chúc mọi người trên kênh trên Zalo chúng ta thật nhiều sức khỏe may mắn và thành công trong cuộc sống anh em nhé thì anh em nào mà chưa like và đăng ký kênh thì đừng tiếp một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh chia sẻ được nhiều cái đường cầu chuẩn hơn đẹp hơn để giúp đỡ anh em về bờ anh em nhé thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu đề chỉ có bốn số thôi chúng ta kết hợp đầu và chạm thì cái đường cầu này của chúng ta thì nó chạy đường cầu của ngày nuôi tuần của ngày thứ tư thì nó chạy khoảng tầm 4 năm tháng rồi anh em cũng có thể lôi xuống test cho mình bởi vì là cái thời gian trên kênh này của mình thì nó không có nhiều thì mình chỉ lấy khoảng tầm một tháng thôi 30 ngày gần nhất để đi test cho anh em thứ tư hàng tuần anh em nhé thứ tư này ngày 13 tháng 7 ở giải 3 chúng ta kết hợp với giải tư cho mình lấy con số thứ hai bộ số thứ hai giải 3 chúng ta kết hợp với lại bốn con bộ số nhất ở giải tư này thì chúng ta có đề lui tuần thứ tư mình sẽ bắt cho anh em là cái đầu một và chạm một anh em nhé ghép lần lượt thì chúng ta có con 10 này 11 này 12 này và 14 bốn số để chúng ta lôi tuần thứ tư ngày 13 tháng 7 này thì mình sẽ đi test cho anh em ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 14 thì chúng ta đã ăn được con 14 này ăn thẳng cái đầu 1 và ăn chạm 1 này phải không ạ tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần thứ bảy này chủ nhật này thứ hai này đề về 13 thì chúng ta ăn tiếp cái đầu một này phải không ạ thứ ba này tiếp tục thứ tư ngày 20 tháng 7 này thì chúng ta có đề đầu 5 anh em nhé đầu 5 và chạm 5 ghép lần lượt thì chúng ta có 50 này 52 này 57 này và 55 bốn số để chúng ta lôi tuần thứ tư ngày 20 tháng 7 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này sang ngày thứ tư đề về 57 thì chúng ta đã ăn được con đề 57 này trong cái đầu 5 và cái chạm 5 này anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần thứ hai này thứ ba này thứ ba đề về 58 này tiếp tục ăn đầu 5 và chạm 5 này thứ tư đề về 5 năm này đó thì chúng ta ăn được cả chạm 5 đầu 5 luôn nếu mà chúng ta mà ăn nếu mà chúng ta đánh cái chạm thì tỷ lệ nó lộ rất chi là cao nên là anh em có thể cân đối vào tiền cho mình hợp lý là được anh em nhé tiếp tục chúng ta có đề đầu 9 và chạm 9 đầu 9 của chúng ta thì có 90 này 94 này 97 này và 99 thứ tư ngày 27 tháng 7 này ngày đầu tiên đề về 90 thì chúng ta đã ăn được cái đầu 9 này và ăn thẳng con đề 90 và ăn được cái chạm 9 tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi thứ tư hàng tuần thứ sáu này đề về 09 này thì chúng ta đã ăn được cái chạm 9 nói chung là một tuần của chúng ta thì ít nhất là ăn cũng được hai cái lần chạm và một lần đầu anh em nhé nên là em cân đối hợp lý vào tiền làm sao cho đỡ mất nhiều tiền là được tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thứ tư ngày mùng 3 tháng 8 đây thì chúng ta có đề đầu 3 chạm 3 à đầu 2 anh em nhé xin lỗi đầu 2 và chạm 2 ghép lần lượt thì chúng ta có 21 này 24 này 28 và 29 8 số à 4 số để chúng ta chơi cho ngày thứ tư ngày mùng 3 tháng 8 này ngày đầu tiên đề về 92 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm này thôi chạm 2 này tiếp tục thứ sáu này thứ bảy này chủ nhật này thứ hai này thứ hai đề về 21 thì chúng ta ăn được cái đầu hai và ăn thẳng con 21 này và ăn cả cái chạm hai này luôn phải không ạ khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần cho mình tiếp tục thứ tư ngày mùng 10 tháng 8 của chúng ta thì chúng ta có đầu 4 anh em nhé đầu 4 và chạm 4 đầu 4 và chạm 4 thì cái đường cầu này của chúng ta thì có 41 này 43 45 47 chúng ta chỉ có bốn số thôi thì theo cái cá nhân của mình thì mình vẫn khuyên anh em là chúng ta nếu mà chúng ta đánh ít số thì cái tỷ lệ của chúng ta ăn rất chi là thấp còn đâu anh em mà đánh cái chạm của chúng ta thì cái lợi nhuận của chúng ta thì nó ra rất chi là là cao đấy ví dụ như cái chạm một của mình chia sẻ cho anh em đấy thì nó 8 số thì nó không ra được thì nó chỉ ra được cái con uh, à, 19 thôi thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm thôi nên là anh em đánh đà anh em cân đối làm sao mà vào tiền nó không bị mất nhiều là được anh em phải chấp nhận là nếu mà chúng ta đánh bốn số này nó ra thì không sao nhưng mà nó trượt thì cân đối vào tiền 10.000 một con hoặc là 5.000 đấy chúng ta đánh làm sao nó hợp lý chứ còn đâu mình chia sẻ cho anh em này thì tất cả chỉ là dự đoán thôi chứ không có gì là chắc chắn 100% cả tất cả những con số mình chia sẻ cho anh em thì đều là để tham khảo anh em nào không trùng cầu trùng kèo thì chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ tham khảo anh em nhé đó tí nữa cái bảng chốt của mình thì mình sẽ chốt nó rõ hơn về cái đường cầu lô khung 3 ngày thì mình ngày hôm nay mình bắt cho em là cái cặp 4994 anh em nhé thứ tư này anh em có thể test cho mình ở cái giải đặc biệt này con đầu và con cuối này đó <clears throat> thì đây là cái bảng chốt số của mình về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì mình vẫn kết là kết con 49 này hơn anh em nhé anh em cũng có thể là vào bạch thủ được